Xin chào mọi người nhé Hôm nay trời mưa quá mọi người Làm tí nong người cải thiện Nó có con ờ, nhà bác tôi có con lợn sạch Lợn, lợn nuôi không cẩn trọng đấy là ờ, lòng non này tiết nha dầu thơm các thứ này đây đang này đang luộc cái đồ này để đánh tiết canh này bổ nhiệm cổ này ôi nhìn sướng không còn nhà sụn mặn lên nữa để cho nó mà mặn lên nó mới thành ra sụn nữa như đợi tôi sẽ vặt rau sống nha do do khung chó này khung chó tía tô tôi tôi có vặt xong ờ, rau thơm rồi nha bây tôi sẽ đi rửa tôi sẽ đi rửa rau thơm rồi đợi mấy cái đồ là chín này đây là dạ dày với nòng già bên này là gan phổi với cả sụn đánh tiết canh nhé này, cái sụn ngon không chờ tí cho nó chín lại đêm này nhân băm tất canh ừ, chân cả này xuống em đấy có đôi đuôn ở đây em sau khi buộc xong thì tôi đã vớt được cái nhân này rồi nhá chúng tôi đợi nguội để chúng tôi sẽ đánh tiết canh đây chuẩn bị công đoạn là băm tiết canh như các bạn nhá băm nhân này rào này sắc không con rào như kiểu đồ nóng đào mua trên mạng 200 nghìn 6 món giờ gì cái bánh gì bánh khiếp không nhân sụt rồi về tôi băm nhá ngày xưa điên cô dỗ cô gì là cũng có cái canh nhờ kiểu nhà đồ năm bảy mâm là có đấy ngày xưa lúc nào chẳng có cái canh mà ngày xưa làm lợn nhà mà nó nuôi canh được nhưng mà ngày xưa nó làm lợn béo làm gì có lợn nạc như bây giờ này. thịt ờ, thịt nạc phổi này đánh một hai ba bốn năm sáu bảy bát. Dạ cảm ơn đấy hơn 13 đánh thoải mái nhân từng này càng tiết rồi sống luôn hơi đến cái dạ dày nhá tí nữa anh em ơi, cho trần lại nguyên cái dạ dày rau sống này nước để trần nóng non này cấu đuôi này măng ớt măng măng tre ngâm cho bột ngọt vào nhé cho vừa thôi nước này nước đun sôi để nguội nhé các bạn nhé một núi nhân luôn do mùi tàu đấy răng cưa răng cưa loại mới thơm cành cuối cùng là đưa cho bạn em Âu dưới cành nhỉ Tí là đánh là một một nước một tiên quá chuẩn mẹ đông thì sắn hơn thạch hơn thạch rau côn đông hải nam thạch chúng ta đánh kiểu này chứ nhỉ nam thạch rau câu đánh kiểu này nấu sôi là nấu đấy các bạn ạ cứ tỷ lệ là một nước một tiên nha nước thì rồi cho mì tính sẵn rồi ớt riêng nữa khoáng đều ớt cả được không cần đua đánh còn đông đánh bát trước còn đông bát sau quá chất đánh cho gần này ui rồi à nó rồi thái ớt ra rồi đây hả tôi đây đây để bát này tôi tôi ờ, tí đánh bằng nước ờ, nóng để một bát này cất ở đây nha rồi người ta phải đánh đánh đánh tiết hoa chứ mùi giống một bát đánh đánh nước nóng bụng bụng bụng dạ yếu mà mình không ăn nó à? có chứ nhưng mà đánh ý, ý là đánh bằng nước nóng nóng thấy Ờ, không chín được chứ tí đánh thử xem thấy trên tivi người ta đánh bằng nước nóng còn bốc hơi đông sẵn luôn này nhưng mà ui rồi lấy nét phát ui rồi <laughs> này các bạn xem này cao thủ nhá cao thủ tiếng canh đánh ờ, mới ờ, đến bát thứ tư và cái bát đầu tiên này ui rồi nhún như đệm kim đan bắn nghĩ nhá bắn đánh nung nung nung nước cứ chảy phọt ra thế thì vứt đây đánh ba thứ tư là đã bắt đầu tiên là đâu hai giờ đêm mình mình không ngủ được tối qua uống nước có ga không ngủ được thì hai giờ sáng mình thử nhắn tin bọn này xem có thằng nào thức nữa không đoạn cuối cùng của lợn đoạn này hơi dày đấy rồi cho trần mà trần tuân khấu nuôi à còn đây là dạ dày nhá dạ dày mới nóng non tí nữa ờ, đun cái nút ờ, luộc gừng này trần vào đây thôi vào quất trong một đánh mà cắt đầu quất người ờ, cũng đánh bạn nào ra <laughs> dạ mâm rồi nhá các bạn nhá này, một mâm tiết canh trong kia còn dạ dày mấy cả các đồ nhậu thì tí nữa mang ra sau đồng hơn thạch khiếp thật đấy này một bát tiết tinh hoa này. ui rồi chết ông mang thùng này thì thôi rượu rượu rượu ngâm này thì thôi này mày này xảy cả cháy khiếp không ừ, tiết hoa tiết điệp này đủ này quan quan cành tiên, quất này. đấy Nam, làm kiểu loại yeah. các bạn xem tiên luộc sướng không ui à như thạch rau câu sướng không đấy. tỏ trong nước đặc biệt thì đã đầu tiên nhìn mình tỏ chứ nó không hồng ra ngoài lên hồng hào nhưng mà ờ, ăn được không ạ ăn miếng cay miếng không chứ ăn miếng ớt thì bảo là ớt rồi nó là cái bát nước ấy Ủa, tôi đi ăn rồi tôi đi gan đâu gan <laughs> đây cùng là ngồi tròn thế đấy cho gan vào đấy rồi con này hôm nay gan thôi ăn ngon chúng ta mình chọn nòng ờ, chưa ngon bảo vừa nòng thì bây giờ nó, nó có thế nào thì ăn thế thì biết được đấy, sao đấy chứ bảo về ta này nhưng mà làm sạch quá làm một cái ờ, có cái của cho đấy đồng sắn nha đây hô được chạy ngoài chạy luôn lúc bọn là ông này nói phép ngồi của ai Để cho chị đọc phòng Ừ, không đâu bảo thằng thằng ăn Gọi định cho nó ăn bát cả à, nhiều Thấy đâu vậy? điên là bạn tám rồi là tám rồi không điên rồi đi còn đâu tám là về nhà đấy đâu không đi về tám là tối tám là sáng hai tiếng em vẫn đánh sợ thì lợn này cả đánh một hai vẫn đồng bình thường đa số tỷ lệ toàn là một rưỡi ừ. đây là một rưỡi đấy là còn tỷ lệ một hai đến ông là trừ khi là cho này mẹ mận màng các kiểu lạnh như thế mà không mình, mình cứ đánh một rưỡi gần một rưỡi là xong hết đúng rồi nhưng cái nợ cần hẳn là đỡ hãm cái nợ là đánh dễ nhất vì loại vịt cũng không phải vịt là tỷ lệ một một cũng không phải ai đánh được đâu vịt đánh thì quan trọng là do hãm ờ, do hãm hãm toàn một là hay, hay bị đông chanh ăn muối ăn mắm mỗi kiểu hãm đánh khác nhau không chắc sợ giống nhau đâu mình dai hả? Hả? Ừ, nòng mình dai Nòng dai là năng lục kỹ Đây một lạng dài đây Đó vâng. Lạng dài Sơn Sơn ờ, chở bê tông, đi bê tông, Là đi không ờ, nông ấy Bố vợ là không chỉ nặng nặng rồi, nạnh Sơn hỏng tôi đầu là tôi bị gọi là bố vợ bố vợ là kiếm đấy này kiếm gần thằng nào đấy nói nhiều loại lắm tính ra bây giờ ở dưới đấy nó còn hơn chục cái bọn tiêu tiêu nó cũng cân cân được được còn đâu mấy con lợn gây nhưng một hai con lợn nạc hôm nay anh em tiết canh còn đầy à nhà hồng khương nhà, nhà, nhà, ông có tiền sơn không ờ chưa để vào đường đài của này kẹp đấy sơn rượu gì ngâm đen này nhỉ rượu táo à xạ đen à, xạ đen xạ táo tàu và táo mèo đúng phải tạo niềm tin quá đi spa đây bê muối là bỏng này người ta bạn ơi làm bạn ơi đấy mấy khi ăn mà có phải ăn liên tục đâu định như từ xa nữa định chắc là không ăn mọi đây ờ, được gọi là biệt danh đích béo nhá này, anh, anh đang thi triển môn uh, võ thuật này. Hôm nay phải công. Võ thuật tiết canh này. Đấy. Ôi, sướng à. chưa? Đấy mỏi chưa? Ờ, Nhưng mà hôm nay nghỉ mà cắt cơn, cắt cơn rồi. Cắt cơn. Sướng lời ta điền. Muộn hai tháng 9 ta kiểu đi làm thêm. Ở cái này cho ăn chạy đi làm ngày đấy tiền được cao. Úi giời ơi. Sướng chưa? ghê chưa Thôi làm mấy mới bắt mọc như thế nhà mày hết bát nên tao phải làm Thích cánh hoa đấy Tao là cũng thích cánh hoa còn gì nữa Cánh hoa nó mát dạ dày à Dạ dày Em dạ dày Dạ dày thích canh gì gì Nó không phải cái đồ kia đâu rồi đấy có tí ớt nữa à, từ tí mắm nữa người dùng sao ba tí rồi ngon ngon ăn một kiểu thôi chó làm nước tí ờ, thôi kết thúc video rồi điện thoại hết pin rồi chào các bạn nha